Có những điều đôi mắt người nhìn không thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cũng bởi mắt thường vốn dĩ rất hạn chế, thế nhưng với những người tu luyện có công năng thì những sự việc ấy lại nhìn thấy rất rõ ràng. Nhiều người đã chia sẻ về những điều nhìn thấy ở không gian này mà mắt thường không nhìn thấy khiến người nghe không khỏi chấn động. Những yêu ma quỷ quái ở không gian khác nhiều vô số. Chúng đang thao túng và làm hại con người. Có lẽ có người sẽ cảm thấy khó tin Tuy nhiên đối chiếu với xã hội vô số điều dơ bẩn hiện nay sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi trường kỳ bị rơi vào một trạng thái của một loại công năng. Đối với sinh vật không gian khác, tôi có thể nhìn, nghe và câu thông với chúng. Tôi cảm thấy phiền phức vì điều này. Tôi chỉ muốn được như người thường, có thể không nghe, không thấy để được tĩnh lặng. Mấy năm qua, dạng gì của các loại sinh mệnh loạn bậy ở không gian khác tôi cũng từng gặp qua. Có khi tôi ghê tởm đến mức ăn cơm không ngon, Đặc biệt với thịt tôi đã sớm không đụng đến vì tôi biết thịt vô cùng dơ bẩn. Cho nên hàng ngày tôi chỉ ăn một chút lương khô, dưa muối, rau củ. Khi thanh lý không gian của bản thân mình, tôi phát hiện các loại cá tôm thủy sản trước đây mình ăn đều lưu lại trong thân thể. Kỳ thật người ta ăn cái gì đều lưu lại trong thân thể cái đó, ở không gian khác chúng đều còn sống. Ngoài những hình thù kỳ dị, yêu ma, quỷ quái, tôi còn nhìn thấy cáo, sói, hổ, chúng cũng đang dương nanh vuốt về phía mình, sự thật là những yêu ma quỷ quái kia chúng cũng đều trang điểm. Chúng so với những người đi trên đường ngày nay hay những người mẫu trình diễn trên sân khấu là không khác nhau nhiều lắm. Chúng còn ăn mặc lòe loẹt trông rất buồn cười. Trên mặt chúng là các loại hình thù kỳ dị giống như yêu quái trong phim tài Du Ký. Ngày nay, đi trên đường có rất nhiều người nhuộm tóc, thật ra đó là lối sống biến dị, không phải là chuẩn mực của con người truyền thống. Ở không gian khác, tóc yêu quái cũng như vậy, cũng là tóc xanh, đỏ, vàng, thậm chí còn có những nhúm tóc với đủ các màu sắc khác nhau. Một điều nguy hại ít ai biết đó là xăm. Ở không gian khác, khi người ta xăm lên người hình thù gì sẽ lưu lại cái đó và bị nó khống chế. Có người còn xăm cả hình tượng Phật đạo thần trên người. Họ là đang trong vô tri mà bất kính với thần Phật. Nghiệp báo phải chịu là rất lớn. Thời hiện đại, điều kiện vật chất phong phú, có người coi trọng ăn uống nên tha hồ hưởng thụ đam mê ẩm thực, Bề mặt là đang thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình, nhưng ở không gian khác, họ chính là đang bị những sinh mệnh loạn bày ở không gian khác thao túng. Họ không hề biết rằng việc ăn uống vô độ kia chính là đang thỏa mãn dục vọng của những sinh mệnh loạn bày này. Đặc biệt là những người nam nữ làm nghề mại dâm. Tôi thường thấy các loại yêu quái, sinh mệnh tà ác bám đầy lên thân những người này. Con người hiện nay coi trọng tình dục theo đuổi khoái lạc trong quan hệ nam nữ ở không gian khác họ chính là đang bị những sinh mệnh loạn bậy kia lợi dụng để thỏa mãn chính nó bao nhiêu năng lượng và khí tinh hoa đều bị chúng tước đoạt mà không hề hay biết những người nào trong sinh hoạt tình dục không kiềm chế đam mê vô độ trên người đều là mũ nhọt vô cùng dơ bẩn và ghê tởm tôi còn thấy hết thảy đồ vật xung quanh mình trên mặt đất tường giường chăn đều có rất nhiều sâu bọ đang bò những gì chúng ta gọi là sạch sẽ thế nhưng ở không gian khác mà nhìn thì chúng rất bẩn Chúng ta chỉ có thể tẩy rửa những thứ mắt thường nhìn thấy, còn những thứ không nhìn thấy là rất nhiều. Tôi thấy có chi chít sinh vật nhìn kỹ giống như bọ cạp, rệp. Ngoài ra còn có những sinh vật hình thù khác không biết tên gọi là gì, lông lá sồm xoàm, lật sóng rất mạnh, không dễ mà giết chết chúng. Khi nhìn lên thân người, tôi thấy trên thân người cũng có rất nhiều vi sinh vật. Chúng chi chít trên mặt, miệng, nhiều đến mức giống như có thể lấy tay, vóc nắm tóc vậy. Khi con người tiếp xúc bằng cách nắm tay, đều là đang trao đổi những thứ này, người cổ đại gặp nhau rất nhiều là chắp tay trước ngực kỳ thực đây là lễ nghi rất cao minh cũng có thể tránh trao đổi những thứ này con người ở nhân gian tựa như sinh mệnh ở trong hố phần lớn thế nhưng vẫn luôn nói chuyện thành tựu nói chuyện hạnh phúc có thể thành tựu nên cái gì đây có được hạnh phúc gì ngẫm lại sóng thần ở nam á người chết so với cúm da cầm bị chôn xuống hố là giống như nhau vậy cẩn thận suy ngẫm lại con người đã đi tới chỗ hủy diệt hãy nhìn một số người còn đang theo đuổi hưởng thụ vật chất danh lợi ăn mặc nhưng đối với làm việc thiện thì lại rất e dè, keo kiệt. Nếu họ có thể nhìn thấy những sinh mệnh thuần khiết tốt đẹp ở không gian khác thì dù ở thế gian đã thành tựu gia tài hàng tỷ đô la cũng không thể nào sánh được. Bởi vậy, con người muốn có tự trọng, muốn được thần quý trọng bảo hộ chỉ có cách duy nhất là tu tâm, luyện thân, thoát khỏi hoàn cảnh bại hoại này. Hy vọng mọi người suy nghĩ lại sau những chia sẻ này. Nếu hôm nay có ai đó nói cho bạn biết cách tránh được tai họa thì ngang vạn lần đừng từ tuyệt lựa chọn là quyền nắm trong tay mỗi người, mất đi sẽ không lại đến. Vậy nên đừng để sự tình phát sinh mới thấy hối tiếc, bởi lúc ấy đã không kịp nữa rồi.